Hello, chào mừng tất cả anh em ờ, đến với kênh Tiếng bóng đá cũng như là kênh ờ, Tiếng soi kèo. Anh em hãy ấn like video này cũng như là hãy ấn nút ờ, đăng ký theo dõi hai cái kênh của Tiếng nha để anh em có thể nhận được thông báo khi mà có video mới nhất. À, ok, thì video này Tiếng sẽ nhận định phân tích cho anh em à, trận đấu muộn tại vòng 24 La Liga giữa Real Betis và Real Madrid. Thì à, cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 giờ phi hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai. Thì à, Betis hiện tại anh em có thể thấy này à, sau khi mà trải qua cái chuỗi trận à, khá là thất vọng với 5 trận thua và chỉ có được hai chiến thắng ở 7 à, trận đấu trước đó thì à, các trận thua của Betis cũng như là việc cái đội này bị loại khỏi các cái giải đấu cúp như là trận hòa 2-2 trước Barcelona này tại à, siêu cúp Tây Ban Nha thì ở trận đấu này Betis đã bị loại sau cái lọt sút à, lưng lu à, tương tự như trận đấu này à, Betis cũng đã có trận hòa 2-2 trước à, Osasuna à, và Betis cũng đã bị Osasuna loại ngay trên ờ, lọt sút luân luôn tại ờ, giải đấu uh, cúp nhà vua Tây Ban Nha đấy à, và gần đây nhất thì Betis đã thi đấu rất tốt cũng như là đã lấy lại được cái phong độ vốn có của mình khi mà cái đội bóng này đã giành uh, liên tiếp 3 chiến thắng tại La Liga à, <coughs> cái chiến thắng của Betis lần lượt trước uh, Almeria với tỷ số 3-2 này rồi thắng 2-1 trước uh, Valladolid đấy và gần đây nhất thì Betis lại uh, hạ được chơi với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách thì uh, tuy nhiên với cái việc mà cái hàng công uh, của đội bóng này thi đấu đang rất là thăng hoa thì anh em có thể thấy này là cái hàng thủ của cái đội bóng này uh, lại đang thi đấu khá là lúng túng nha anh em uh, nếu tính tổng hết ở 10 trận gần đây nhất thì uh, Betis chỉ có thể giữ sạch lưới uh, được mỗi một trận trước uh, Getafe mà thôi còn lại là Betis đều phải vào bóng nhặt lưới đấy nhưng với cái việc mà hàng công chơi ờ, rất là xuất sắc ờ, và mang về được liên tiếp 9 ờ, điểm sau 3 trận đấu gần đây nhất thì Betis đã vươn lên được cái vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng La Liga với 40 điểm sau 23 vòng đấu. Đấy, và đội bóng này có được 12 chiến thắng này, 4 hòa 7 thất bại cùng với đó là ghi được 32 bàn thắng và để thủng lưới 25 lần. Thì có thể thấy cái cơ hội mà để cạnh tranh cái vé dự cúp châu Âu của Betis hoàn toàn sáng luôn nha anh em. Thì cái đội bóng uh, à, này đang bỏ cái đội ship sau là Vonecano với 6 điểm cách biệt này tuy cái khoảng cách ờ, không lớn nhưng nếu như Real Betis cứ thi đấu với một cái phong độ ờ, sáng như ở hiện tại ấy, thì cái việc mà giành một cái vé dự cúp châu Âu sẽ không khó đối với thầy trò của huấn luyện viên Pellegrini. Ok và hôm nay đối thủ của Betis đó chính là Real Madrid thì Real cũng đang dằn mắt cái phong độ khi mà cần cành trắng này à, vừa để cho Atletico Madrid cầm hòa với tỷ số là 1-1 ngay trên sân nhà thì à, thậm chí là ở cái trận đấu này à, Atletico ấy, là cái đội mở tỷ số trước trong cái thế thiếu người nữa nha anh em đấy và mới đây nhất thì uh, Real lại phải nhận thất bại uh, tối thiểu 1-0 trước uh, Barcelona thì cũng ngay trên sân nhà luôn đấy thì ở trận lượt đi cúp uh, nhà vua Tây Ban Nha đấy và mới đây nhất thì Real lại phải nhận thất bại tối thiểu 1-0 trước uh, Barcelona cũng ngay trên sân nhà ở trận uh, lượt đi cúp nhà vua Tây Ban Nha luôn đấy thì ờ, những cái kết quả này chắc chắn cũng sẽ phần nào tạo nên cái áp lực cho Real khi mà phải làm khách trên sân của ờ, Real Betis à, và nói lại về cái trận hòa trước uh, Atletico tại uh, La Liga thì cái trận hòa này cũng đã khiến cho Real chỉ mang về được một điểm và tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và để cho đội đầu bảng Barcelona bỏ xa đến 7 điểm cách biệt à, và anh em đừng quên phía trước Real còn phải tiếp tục với những cái trận đấu uh, cúp rất là quan trọng như là trận lượt ờ, ờ, về cúp nhà vua Tây Ban Nha trước Barcelona này rồi tiếp theo đó là trận ờ, lượt về cúp C1 trước Liverpool nữa đấy nói chung thì Real bước vào cái trận đối đầu với Betis à, với một cái tâm lý thật sự là đang gặp khá là nhiều vấn đề luôn nha anh em đấy và tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở trận đấu này thì à, đội khách Real Madrid uh, chấp đội chủ nhà Real Betis với uh, mức chấp là 0.75 này cùng với đó là có mức kèo chấp nửa trái này rồi chấp một hòa rồi chấp đồng nửa nữa đấy rồi ờ, về mã kèo tài xỉu thì uh, từ 2.25 cho đến 3 hòa có rất nhiều mã kèo để anh em lựa chọn khi mà anh em chơi trên trang luôn đấy riêng đây thì uh, anh em có thể thấy này <coughs> trên trang ấy thì có rất là nhiều mã kèo mà mình có thể uh, lựa chọn này cùng với việc là với việc là ăn được uh, rất là cao luôn đúng không anh em đấy và không phải bị mất like mất phí gì hết à, vậy việc gì mà anh em phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò làm gì đúng không vừa bị mất like mất phí lại còn không có nhiều mã kèo để anh em vào nữa đấy nói chung là rất là phiền thà anh em tự cầm cái trang chơi ăn thua cũng chẳng ai biết à, chơi vậy và cho nó an toàn đúng không anh em đấy cho nên anh em nhớ là nếu như mà anh em nào mà chưa tìm được một cái trang chơi uy tín đấy hoặc là muốn vào nhóm cùng đầu tư ờ, bóng đá một cách hiệu quả nhất cùng với nhóm uh, tiếng bóng đá thì anh em cứ ờ, liên hệ qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng. Đấy, ok cho anh em. À, ok. Ok và với cái mã kèo này thì uh, ờ, tiếng uh, kết cái thằng uh, chủ nhà Real Betis hơn nên uh, tiến sẽ đẩy lên cho anh em ba mã kèo để cho anh em tham khảo nha thì đây ba mã kèo tiến cho anh em tham khảo này thì Real Betis uh, được chấp 0.75 cả chặn cùng với đó là cái mã kèo vip cả hai đội cùng ghi bàn này và anh em nhớ rằng lại cái tỷ số là 1-2 dành cho Real Madrid đấy ok cho anh em anh em dằn lại cái mã tỷ số 1-2 cho Real này để tránh cái trường hợp mà Real à, giành chiến thắng với số 21 thì à, nếu mà Real thắng 21 thì anh em sẽ thua nữa mà mấy cái mã kèo này nhưng bù lại anh em sẽ húp được cái à, mã kèo tỷ lệ à, 1-2 đấy à, ok còn riêng cái mã kèo VIP cả hai đội cùng ghi bàn ấy thì chắc chắn anh em sẽ không chơi được một khi chơi bóng ngoài qua thầu qua cò nhưng mà trên trang thì chắc chắn là sẽ rất là dễ ờ, húp với cái mã kèo này à, như mình đã nói nhiều lần ở cái video này rồi anh em mà cần tìm một cái trang chơi uy tín hoặc là muốn vào nhóm ờ, đầu tư hiệu quả cũng như là kiếm cơm gạo từ cái môn banh bóng này thì cứ liên hệ cho tiến qua zalo hoặc là, hoặc là cái telegram nha ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em <clears throat> nhớ ấn like và bình luận dự đoán tỷ số của trận đấu này à, và tiến sẽ tặng anh em 500k cho những ai mà dự đoán chính xác và sớm nhất à, và anh em đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh à, tiếng soi kèo cũng như là kênh tiếng bóng đá để nhận được thông báo khi có video mới nhất nha và và tiếng cũng xin chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo sắp tới